một cô công chúa được ba mẹ cưng chiều được lo cho tất cả mọi thứ bây giờ đùng một cái tất cả mọi người xa mình hết mà không có gì trong tay không đã. có gì hết ăn nhờ ở đậu một cách khủng khiếp hơn nữa là mình không biết tương lai mình như nào tin nhắn ba em hay nhắn em là ba xin lỗi con ba không lo cho con được đầy đủ ờ, tại vì hoàn cảnh gia đình mình bây giờ như vậy con cố gắng nha thì những cái tin nhắn đó nó làm em đau á dạ thì em không chạy xe được nữa em lại tấp xe vô công viên hai ba tháng chín rồi có lần em tấp vô công viên tao đàn em đứng em khóc quá trời khóc tại sao mà con gan quá vậy lỡ như con không suy nghĩ tới cái chuyện lỡ như con có chuyện gì đó xảy ra thì ba mẹ sống như thế nào tại sao phải bán mạng mình như vậy chứ lúc đó là cái quyết tâm của em với lại cái cái sự em muốn mọi người công nhận em nó lớn lắm em không có nghĩ gì tới cái mạng sống em đâu em em không quan tâm gì luôn á ba em cũng lên đây ở với em xong rồi ba em mới mở cho em một cái tiệm điện thoại di động bán điện thoại lúc đó là thuộc nhà em thuộc dạng có điều kiện á ừ. <laughs> dạ cuộc đời em nửa khúc đầu nó may mắn lắm <laughs> nó như là trải hoa hồng vậy đó ừ. thì ờ, được cưng được thương rất là ấy xong rồi ba em lên đây mở em tiệm điện thoại thì lúc đó em mới qua bên cái tiệm chụp hình của chú thanh tiền của thanh kim huệ á ở trên đường tháng hai á dạ đúng rồi em đến đó em chụp hình thì em đang chụp hình thì ở đó có hai cô hai cô mới nói bé này ăn ảnh quá nè xong đi làm diễn viên đi cái trong đầu em lúc đó ủa đi làm diễn viên là sao ừ. ủa muốn đi làm là làm được hả ta cái em nói ủa học diễn viên là học ở đâu cô cái xong cô đó mới chỉ một cái ờ, lớp gọi là lớp lasta phim á anh là lúc đó em học thầy đào bá sơn à, thầy minh nhí cô mai thanh dung thầy công ninh à, cô hạnh năm thì em học những người đó, đó thì em qua em đăng ký đăng ký xong rồi thầy công ninh mới cho em diễn thử một cái gì đó rồi thầy mới coi là em có khả năng không thì thầy mới nhận vô thì lúc đó em được nhận vô lớp em đang học nửa chừng thì ờ, gia đình em xảy ra chuyện dạ theo xong rồi ờ, ba em về quê mẹ em về quê tất cả mọi người về quê tiệm điện thoại cũng không còn thì ờ, mẹ em gọi kêu em đi về quê thì em không chịu em ở lại thì lúc đó em không có nhà ở anh có nghĩ ở trên đất thành phố Hồ Chí Minh này mà không nhà ở không xe không tiền không nhớ lúc đó em xài cái điện thoại cùi bắp á, trắng đen á chỉ có đúng cái điện thoại đó thôi xong rồi em có được mấy bộ đồ kèm theo một cái thẻ ngân hàng không có tiền em lúc đó cũng không biết là mình phải sống như thế nào nữa xong thì em rất là may mắn khi mà có những người bạn học cùng trong cái lớp diễn viên đó đó tại vì vô học trong cái lớp đó đa phần ai cũng có điều kiện hết mọi người ở trong đó rất là thương em mọi người cho em ở nhà ở nhờ người cho em ở nhờ vài ngày cái khóc một mình thì rất là nhiều lắm cái kiểu tuổi thân đó đúng không từ một ờ, một cô công chúa được ba mẹ cưng chiều được lo cho tất cả mọi thứ bây giờ đùng một cái tất cả mọi người xa mình hết chỉ còn một mình mình giữa một cái thành phố đô hội như thế này thôi ừ. mà không có gì trong tay không nào. có gì hết ăn nhờ ở đậu cái đó nó nó còn khủng một cái khủng khiếp hơn nữa là mình không biết tương lai mình như nào mình kiếm đâu ra tiền để mình có thể thuê được một cái căn phòng trọ nhỏ thôi để mình ở mình kiếm đâu ra tiền để mình ăn mỗi mì thôi cũng không biết luôn thì được ờ, một tháng một tháng trôi qua thì cái cũng cũng là một cái chị học chung lớp ở trong đó luôn nhưng mà chị đó lớn rồi chị đó có hai đứa con thì chị mới kêu em là thôi về nhà chị ở em mới gọi hỏi ba mẹ em em nói là thôi con về nhà của chị đó ở tại con thấy chị đó cũng rất là tốt rất là dễ thương thì ba mẹ em đồng ý nhưng mà ba mẹ em nói là nói chị là cứ lấy tiền nhà xong rồi ba mẹ ráng ba mẹ kiếm tiền ba mẹ gửi lên cho trả chứ đừng có ở nhờ nhà người ta vậy kỳ lắm thì em năn nỉ chỉ lấy tiền nhà thì chị mới nói ờ, được rồi ờ, chị sẽ lấy một triệu một tháng là bao ăn ở điện nước bao hết tất cả mọi thứ nhà chị thì rất là nhỏ có một cái ờ, tầng trệt ở dưới với một cái gác ở trên mà tới 10 người anh cứ nghĩ tối ngủ nằm như là cá mồi sắp lớp vậy á nằm sát sát sát sát sát nhau vậy nè xong rồi em ở đó thì em không có tiền trả một triệu một tháng em nợ từ tháng này qua tháng kia tháng nọ ba mẹ em cũng không có kiếm được tiền để gửi cho em á thì tại vì em còn phải tiền ăn nữa em đi học lúc đó là lúc đó là em chuẩn bị thi vô trường sân khấu điện ảnh đúng là cái duyên và thúc đẩy em luôn á cái ngày mà em thi vô trường sân khấu điện ảnh á là em không đi thi luôn sáng đó là chị đó la chị đó la em tại em ngủ á mà em kêu em đi thi tại em không có thiết tha lúc đó em buồn lắm em không thiết tha gì hết chị la một cái mà cả nhà 10 người tỉnh dậy hết luôn ai cũng bật ngồi dậy mà ngồi nhìn không biết chuyện gì xảy ra á chị la đó đi thi á chứ phải đi chơi đâu mà ngủ hoài mà từ trước tới giờ chưa bao giờ chị lớn tiếng hay là khó chịu luôn anh xong rồi lật đật ở thay đồ thay đồ thay đồ em chạy lên trường em là người cuối cùng vô cái phòng để lấy cái phiếu dự thi và thầy ở trong đó nói là hên á trễ 5 phút nữa là đóng cửa khỏi thi có nghĩa là mọi thứ nó đều là một cái sự thúc đẩy em để em đến với nghề á chứ mà không có chị đó là dạ, cũng không rồi. có bu ca ngày hôm nay dạ đúng nếu chỉ cần vài phút nữa thôi nếu không có tiếng la của chị ấy trong giờ ừ. cái thời khắc quan trọng đó dạ. thì có lẽ Buka sẽ đến trễ và cũng không có ai nhận thi nữa dạ đúng rồi và con đường nghệ thuật Buka cũng có thể nó tạm dừng ở đó dạ hoặc là nó rẽ một cái con đường khác rẽ con đường khác rồi sau đó khi đi thi rồi thì em vào trường sân khấu học hả? Dạ thì em thi đậu rồi em vào trường sân khấu học ừ. Thì lúc đó em vẫn không có tiền Em vẫn thiếu tiền nhà chỉ từ tháng này qua tháng nọ trong khoảng thời gian ở thì em mới thấy là ờ người ta đã nuôi mình người ta đã lo cho mình vậy coi mình như con rồi thì em cảm thấy em có trách nhiệm với cái nhà đó em sẽ làm việc nhà để mà bù lại những cái gì mà người ta đã bỏ ra cho mình em không có ngại gì hết em giặt đồ quét nhà lau nhà các kiểu xong rồi em thì từ nhỏ tới lớn là cũng là con cưng ở trong nhà mẹ không có dạy nấu ăn không dạy gì hết thì em mới năn nỉ chỉ là dạy cho em nấu ăn đi có gì em làm cơm phụ cho em nấu cơm cho gia đình chỉ dạy cho em thì nhờ chỉ em cũng mới biết nấu ăn tới bây giờ thì em nấu ăn này kia nọ em nấu cho gia đình xong rồi em đưa rước hai đứa con chỉ đi học cái kiểu giống như là mình cảm thấy ngại cho nên bắt buộc mình phải làm cái gì đó để trả lại cho người ta tại người ta đã nuôi mình như vậy rồi ừ. đến mức mà khi mà chỉ giảm xuống tiền nhà còn 500 một tháng bao ăn ở điện nước bao hết tất cả mọi thứ thì em ngại em không dám ăn cơm ở nhà luôn ừ. mỗi lần tới giờ cơm á là em sẽ kiếm chuyện em đi ra ngoài ừ. em nói là ờ em qua nhà bạn em bận cái gì đó hay là làm gì đó thì em đi ra ngoài em mua ổ bánh mì sáu ngàn tám ngàn em ăn hoặc là em ăn một cái ờ, phần ờ, một cái tô hủ tiếu gì đó mười ngàn là em ăn xong rồi em đi về xong dạ xong thì ờ, cũng trời thương em á là cho em à, lúc em học trong trường sân khấu á thì lúc đó em học tới hết năm nhất rồi thì em học trong trường sân khấu thì em không có tốn tiền ba em chỉ đóng cho em cái học kỳ đầu thôi còn tất cả các học kỳ sau là em nhận học bổng của trường xong em đóng ngược lại ừ. là lúc đó học bổng là một triệu mấy á thì em đóng ngược lại em còn dư khoảng mấy trăm ngàn để xài tới hết năm nhất thì em được về sân khấu thế giới trẻ diễn cái đó giống như là một cái ánh sáng và dẫn lối cho em luôn lúc em nhớ là xuất diễn đầu tiên của em là được ờ, một trăm rưỡi em cầm một trăm rưỡi trong tay mà em cảm thấy là nếu như một tuần mình diễn hai suất là mình được 300 ngàn mà tuần nào mình cũng diễn hết thì tuần nào mình cũng được 300 ngàn hết là mình đã có tiền rồi trời lúc đó em vui lắm rất là vui luôn á mặc dù ừ. em diễn về quần chúng trên sân khấu thôi nhưng mà em rất là vui kiểu giống như mình đã có công việc để làm để kiếm được thu nhập rồi đồng tiền đầu tiên bước lên sân khấu đó đúng không dạ đúng rồi là có vai thoại rồi đó dạ từ đó các em có những cái vai trong sân khấu nữa những cái vai ma thôi ừ đứng làm cái bóng cho người ta gọi cái đèn cái đùng xong vậy đó mà em cảm thấy hạnh diện vô cùng những cái lúc đó <laughs> dạ, lương em cao hơn anh rồi đó ngày xưa hai trăm hoài luôn anh diễn sân khấu là cứ 200 ngàn hai trăm ngàn Ồ. Ờ. suốt luôn vậy đó mà mừng lắm mỗi đêm có 200 cái bắt đầu là mình xài được một tuần yeah. Dạ. tức là mình à, đóng tiền nhà tiền điện tiền nước rồi ăn uống này kia nữa và cái từ thế đó cái lương bu ca càng ngày càng lên yeah. Dạ, dạ. nhiều vai diễn hơn nữa cái bộ sưu tập diễn sân gấu của em chắc là nhiều lắm rồi dạ nhiều lắm từ vai nhỏ tới vai lớn với vai ừ. vừa vừa này kia thì rất em, là nhiều anh muốn à, bu ca diễn diễn một chút lại cái vai diễn mà đầu tiên vài à, nào đó ờ, cái vai đó là cái một cái vai bé mồ côi ừ. ở trong ờ, một cái trại ờ, mồ côi em cũng phải sĩ diễn ừ. đứa bé tại vì gia diễn của em cũng là đứa bé à anh làm má đi Rồi, anh, làm má cho dễ anh kêu là uh, trung thu mà tại sao khóc phải ừ. vui lên trung thu mà sao khóc vui lên vui lên cho má coi thế nào dạ vui vui lên vui lên thích hát thích trung thu Rước Điền Rước Điền đi chơi Em rước Điền Đi khắp phố phường Lòng vui xưa Với đèn trong tay Em múa cả thiệt anh trọng trọng tuyệt vời rất là tuyệt vời thôi làm nước mắt đi đúng anh đấy chỉ cần một giây thôi thì à, buka có thể thay đổi à, từ trạng thái cảm xúc này qua trạng thái cảm xúc đó đó là dạ. tài năng đó à, một người nghệ sĩ để có nhiều cảm xúc như thế họ phải bắt đầu từ bên trong của mình dạ. à, bằng những cái tâm trạng mà đẩy lên cao trào về tâm lý và dòng nước mắt đã chảy ra trong vòng chưa đến 30 giây nó đã tôi luyện nên thành một gu ca cứng cỏi thế này tính ra là cái số em không sướng cái số em khổ hơn ta ừ. thà người ta khổ trước sướng sau người ta sẽ dễ sống hơn là em sướng trước xong em khổ sau khổ trước sướng sau dạ. thì mới giàu vậy đó dạ đúng rồi thì những cái lúc đó khổ lắm mà mỗi lần em đi học về á em còn nhớ em tấp rất là nhiều công viên để khóc luôn á tấp vô công viên á là em thấy tin nhắn của ba em thì em mở lên coi thì tin nhắn ba em hay nhắn em là ba xin lỗi con ba không lo cho con được đầy đủ uh, tại vì hoàn cảnh gia đình mình bây giờ như vậy con cố gắng nha thì những cái tin nhắn đó nó làm em đau á dạ thì em không chạy xe được nữa em lại tấp xe vô công viên hai ba tháng chín, rồi có lần em tấp vô công viên tao đàn có khi em tấp chỗ gần nhà thờ đức bà em đứng em khóc quá trời khóc khóc cho đã xong rồi em chạy về nhà nhưng mà được cái là ở nhà thì em rất là vui vẻ em rất là vui với mọi người em cũng không có bao giờ kể khổ hay là than khổ gì với ai hết mình giấu nước mắt vào trong giấu nỗi buồn vào trong đó dạ. rồi đùng một cái Uka lại qua diễn hài rồi tham gia rất nhiều cái chương trình game show dạ. và từ đó tạo nên một tiếng cười rất là đặc biệt trong những trình đó dạ. bắt nguồn từ đâu <laughs> nó cũng như là một cái duyên vậy đó khi mà em diễn được một hai vai diễn hài trong sân khấu thế giới trẻ thì ừ anh chị em trong nghề đi xem thì họ thấy họ thích rồi những khán giả mà hay xem sân khấu kịch á thì họ cũng thích cái bắt đầu người ta đồn người ta đồn đồn thì à, lúc đó là có một cái chương trình không phải thi về hài mà thi về à, thử thách người nghệ sĩ á, là mình sẽ không làm cái nghề của mình ừ. mình làm một cái nghề khác thì à, lúc đó bên chương trình mời em thì em nhận lời em tham gia mặc dù em còn chưa biết em làm cái gì em mới ờ, tham gia trong cái phần đăng ký đó, nó có là ảo thuật nè múa nè nhảy nè hát nè cải lương nè rồi um, siết nè thì em thấy chỉ có môn siết là ấn tượng với em nhất và cái môn siết là cái môn mà mình có thể làm cho người khác wow tại sao làm được như vậy cho nên là em đăng ký liền môn siết mặc dù em chưa biết em, chưa biết gì hết dạ chưa biết em làm gì hết cái lúc đó trong đầu em chỉ có một cái suy nghĩ là tôi phải làm được mọi người phải công nhận tôi có khả, khả năng tôi chỉ cần mọi người công nhận tôi có khả năng thôi làm cái gì cũng được nhưng mà tôi phải có khả năng với nghệ thuật thì cái khoảng thời gian em quay cái um, cái chương trình đó thì nó cũng gặp khó khăn với em là lúc đó may mắn cũng nhờ diễn sân khấu như vậy thì em mới được mời một cái vai khá là lớn ở trong phim cô thấm về làng một bộ phim tết lúc đó em nhận liệu em nhận đại luôn tại vì em cũng thích đi đóng phim khoảng thời gian mà vừa tham gia show đó rồi vừa đi đóng phim một ngày em ngủ được chắc khoảng một tiếng hai tiếng đến mức mà em có một cái vòng thi đó là em thi chụp chụp patin patin à, biểu diễn ba tin á anh là quay quay quay quay quay kẹp cổ quay quay quay cái kiểu á rất là nguy hiểm mà tìm hết ở đất thành phố Hồ Chí Minh này là không có một người nào còn hoạt động cái môn đó hết trong trong cái rạp xiếc cũng không còn luôn thì mới được một cái anh kia giới thiệu là cái anh đó ngày xưa anh làm mà giải nghệ rồi bây giờ anh không còn chụp qua tin nữa mà anh về anh quay dịch quay hay quay đồ <laughs> dưới long an á ừ. thì em mới tìm cách liên hệ với ảnh thì liên hệ với ảnh được và năn nỉ ảnh là bây giờ chú ơi chú lên chú dạy con để thi cùng con đi tại vì uh, người ta sẽ cho mình hai tuần để tập luyện và thi thì ừ. chú chỉ cần tốn với con hai tuần thôi thì năn nỉ năn nỉ chú thì chú ok là mỗi sáng chú sẽ quay dịch ở dưới trưa chú chạy lên chú quay em trên này <laughs> còn em á thì sáng em sẽ đi xuống bình dương của chi em quay phim ừ. xong chiều em sẽ về em quay với chú đến mức mà em đi mỗi buổi sáng em không ngủ đủ á em rất là buồn ngủ em chạy từ xe từ từ đây về xuống tới bình dương á là em tấp vô trong lề em ngủ mấy lần em gục xuống xe em ngủ năm phút reng em bật ngồi dậy em chạy tiếp chạy tiếp xong em chịu không nổi em lại tấp vô em ngủ mấy lần vậy mới tới bình dương thì xong rồi cái trưa em lại chạy về đến mức em nhớ lúc đó là đoàn phim có mấy em quay phim là khó chịu với em luôn giống như con bé này là ai vậy nó đâu có nổi tiếng đâu mà tại sao ngày nào cũng phải quay gấp cho nó bỏ giờ cơm trưa bị lố giờ cơm trưa của mọi người tại mọi người đói mọi người cần phải ăn á mà bên đoàn cứ sắp xếp là cứ cho em quay cho xong đi rồi một giờ mọi người mới được ăn cơm khi mà em chạy về á thì nó nói tại sao mình cứ phải ngày nào cũng gấp hết vậy thì lúc đó em rất là ai ai nái luôn á em rất là ngại mà cũng không biết giải thích như thế nào hết trơn á mà mình cảm thấy rất là có lỗi với mọi người cả đoàn thì xong cái khoảng đó thì em cảm thấy là những cái gì mà em cố gắng và những cái gì mà em bỏ ra em được đền đáp hết chỉ cần mình có tâm mình quyết tâm mình làm cái siết đó là sao dạ Thành công cái uh, cuộc thi đó em được áo quân rồi uh, cái bộ phim cô thấm về làng đó thì em lúc đó em được uh, giải thưởng ngôi sao xanh là nữ diễn viên truyền hình triển vọng cái lúc mà người ta gọi người ta thông báo em được vô đề cử của ngôi sao xanh về nữ diễn viên á em không có tin em lúc đó người em cứ dạ dạ dạ dạ dạ mà xong rồi cúp máy xong bần thần luôn anh là tại sao mình được đề cử diễn viên hả ta xong đến cái ngày mà em còn nhớ cái buổi chiều hôm đó người ta gửi cái giấy ờ, về chỗ phòng vé sân khấu thế giới trẻ đó là buổi chiều hôm đó em chạy lên để em lấy em nhớ mưa lất phất mưa bay lất phất lất phất thì bạn em chở em lên xong em cầm tờ giấy em xé cái bao thư em rút ra em thấy để kính gửi diễn viên bu ca em khóc quá trời dưới cơn mưa phùn mà em khóc em ngồi trên xe máy em khóc quá trời em khóc luôn em khóc là cái niềm hạnh phúc của em tôi đã được công nhận làm diễn viên rồi nè người ta để kính gửi diễn viên mua ca nè là là tôi đó là tôi được làm diễn viên á em khóc quá trời luôn ừ, tội nghiệp quá anh thấy đây là một cô gái rất là bản lĩnh dạ, chúc mừng em đã anh. gọi là vượt à, khó đó dạ. gọi là vượt lên chính mình đó bây giờ ta xem thử một đoạn siết của em thế nào nha hơn lúc đó cảm giác làm sao lúc đó là em chỉ biết là uh, mình phải làm được mình chứng minh được cái khả năng của mình để mọi người công nhận thôi em chỉ cần mọi người công nhận em thôi có sợ không lúc đó sợ không dạ sợ nhưng mà khi mà lên biểu diễn hay này kia nọ thì em không sợ hết em biết là nguy hiểm á em biết là mất mạng như chơi luôn á nhưng mà lúc đó cái ờ, nỗi sợ em nó không bằng cái sự quyết tâm của em anh thấy đeo những cái sự quấn những sợi dây lụa đó đó là mạng sống trong lòng bàn tay mình luôn á thầy dạy sĩ em nói là bây giờ mạng sống ở trong tay bất cứ giá nào cũng không được buông đôi tay này ra dù cho có như thế nào đi nữa cũng không được buông tại vì họ rất là sợ em là nguồn nghiệp dư mà cho đến khi mà em vô được chung kết thì em mới nói với gia đình em thì ba em mẹ em với cháu em mới đi xe lên đây để mà xem em diễn đêm chung kết tham gia xong thi xong hết rồi thì đêm đó mẹ em khóc rất là nhiều ba em thì đàn ông thì không khóc rồi nhưng mà ba em cũng buồn mẹ em mới nói là tại sao mà em lại làm như vậy tại sao mà con gan quá vậy lỡ như con không suy nghĩ tới cái chuyện lỡ như con có chuyện gì đó xảy ra thì ba mẹ sống như thế nào tại sao phải bán mạng mình như vậy thì khi mà nghe mẹ em nói câu đó thì lúc đó em mới sực nhớ lại mới lo cho cái mạng sống của mình mới lo cho suy nghĩ của ba mẹ mình là những người rất là thương mình lỡ mình có chuyện gì thì họ sẽ như thế nào chứ lúc đó là cái quyết tâm của em với lại cái cái sự em muốn mọi người công nhận em nó lớn lắm em không có nghĩ gì tới cái mạng sống em đâu em em không quan tâm gì luôn á đến khi mà mẹ em nói như vậy rồi á thì em mới cảm thấy em chạnh lòng lắm nói đúng hơn là Buka phải cảm ơn cuộc đời này cuộc đời này đó cũng cho em nhiều cái giọt nước mắt quá à, nhiều cái sự biến cố quá và đặc biệt cái biến cố lớn nhất trong gia đình đó mà em trở thành mạnh mẽ hơn dạ đúng rồi chỉ có sự nỗ lực dạ, mà sẽ rồi. chiến thắng tất cả mọi thứ nỗ lực quyết tâm với đam mê của mình